hàng lạc vô sự ngồi xuống ví dụ ngồi một giờ hoặc hai giờ thì nó không một niệm nào hết mà cái thân nó không đau mà không buồn ngủ không, cái công năng của cái pháp đó, nó sẽ phá sạch không còn vọng tưởng 来呢 um, thực hành những cái hành động trước cho mấy con xem và do đó mấy con xem rồi bắt đầu mấy con mình sẽ tập cho thầy xem coi thử con mấy con tập được hay không cái uh, đầu tiên á cái pháp uh, thân hành niệm thân hành niệm trước mình đi cái hành uh, chánh niệm tỉnh giác thì uh, bắt đầu thầy uh, đi trước cho mấy con thấy để biết cái cách thức thức để mà tập niệm con dịch lời cho các bạn để chú ý thôi practice not uh, like a lecture like a last time. We're going to go through the practice. We're going to show you how to walk with your clean, clear mind. Every step that you're going to make the right step. So you're going to enlighten your spiritual cái phương pháp gọi là chánh niệm tỉnh giác thì khi mà để hai cái tay mình xuống xuống như thế này thì mình đặt cái tay trái ra sau lưng tay phải đặt dạ, lên tay trái hai tay mình giữ dừng cẩn thận chặt chẽ để cho cái thân mình nó tiếp tục để như thế này để không mình đi như thế biết cả hai phần tay và phần chân thì nó loãng đi nó không có tập trung gom vô cái thân thành còn bắt đầu bây giờ để tay cái mà nó vuông chặt như thế này thì nó vuông vào chỉ còn cái bước đi của mình thôi à, đi, đi, thì do đó mình chỉ trong ý của mình tác ý có nghĩa là cái ý nó khởi ra nó khởi ra chứ không phải là niệm cái câu đó à, còn lưu ý mình niệm cái câu ví dụ như chân trái bước mình bước chân phải bước bước bước bước như vậy là mình niệm mình niệm chỉ biết cái bước tức là cái ý nó tác ý theo cái bước đi các con lưu ý cái này không khéo nó còn bị mất được thường thường người ta bị niệm mà niệm thì nó không có đúng mà nó cái ý nó nó tác ý ở trong cái đầu nó biết cái bước đi của nó đó là nó tác ý anh hiểu chưa đâu cho nên vì vậy đó, thì đi lại hướng về nhiệt khoảng cách chừng khoảng độ hai thước từ đây tới đó hoặc là một thước rưỡi cái đầu này hai cuối về cúi đầu như thế này là mình vô tâm tập trung cái bước đi sai nó tập trung quá cho nên vì vậy mà nhìn ra ngoài mà chỉ thấy ở trong cái đầu của mình á biết cái bước đi hiểu phân biệt được cái chỗ này gọi là pháp ý cho như lý pháp ý và cái ý của mình nó nằm ở trong đó nó phát ý từng cái bước đi nó cẩn thận về nhập nhiều tâm còn mình phát ý ra từng cái bước bước bước bước đó là mình niệm nó phân biệt được cái chỗ mà thầy nói mình niệm còn cái chỗ mà mình bước đi mà mình cảm nó cảm nhận cảm nhận cái bước đi thì sai mà cái ý của mình nó tác ý từng cái bước tức là biết từng cái bước đi cái chỗ này nó ngôn ngữ nó hơi khó cho nên thầy khó diễn tả chỗ này nhưng chúng ta biết chúng ta biết tất cả trong đầu thầy có nói là bước bước không này nó có trong đầu nó nó bước nó bước bước theo cái bước đi yeah. Dạ. nhớ tác ý bằng niệm cái cái hành động truyền lệnh bằng cái hành động bằng cái cái, cái ngôn ngữ bằng cái cái lời nói của mình ta thì tác ý đây là không phải là ý tác ý ngầm ở trong đó mà đây là tác ý bằng cái miệng của thầy bằng niệm cái hành động bằng truyền lệnh bằng truyền lệnh đây là cái pháp thân hành niệm nó không phải ngầm để cái ý nó tác ý mà nó lại tác ý bằng cái cho mấy con nghe con nghe để nghe được âm thanh của thầy tác ý chân trái đưa sau lưng đó mấy còn thấy chân trái học ờ, học ờ, tay trái đưa sau lưng đó, thầy đưa nó ra sau lưng tay phải để lên tay trái đó, thầy ra lệnh rồi thầy đưa chân trái dở gót lên đưa chân tới hạ chân xuống hạ gót xuống chân phải bước dở gót lên dở chân lên đưa chân tới hạ tiếng xuống hạ ra xuống không bây giờ thầy làm lại tay tay trái để sau lưng tay phải để lên trên tay trái chân cái bước dở bước lên dở chân lên đưa chân tới hạ chân xuống hạ gót xuống chân phải bước dở gót lên dở chân lên đưa chân tới hạ à, chân xuống hạ à, xuống không thấy không bây giờ mình muốn ngồi nó phòng. thầy làm cân nhưng mà tâm ý thầy tác ý chứ không phải làm cân từng cái hành động của nó còn thầy tác ý cho mấy con nghe nó là bằng cái ngôn ngữ của thầy cân thầy ngồi xuống tức là nói nãy mà thấy thầy ngồi xuống thầy để tay đó là thầy ngồi luôn thẳng giờ rồi vậy hai ba bốn năm đó thì nó chống tay sau lưng này chống tay sau lưng duỗi kim giữ duỗi thân ra ngồi xuống này đưa tay tới trước tăng cái kinh nghiệm tu thiền như là walking method this method is they will help your body to get really healthy and to prevent the sickness coming as big as we build up your immune system. By the way, that's inside inhale, exhale. By the sit up and down and your hand position and the leg position, that will, you know, push out all the, the toxic in the body. So it makes the body more fresh and you get healthy. And this method will help you to enter to the first, second, third, and fourth level of meditation. This is a very important technique. It's very simple, but if you practice the right way, the movement, you tell the body what to do. Then later on, will help you to tell your body to sit quiet and stop breathing, and you will do exactly what you want. Yeah, the breathing, your body, as long as your mind doing. So when you do the, this action, you have to give them uh, an order. You say that left hand, right go the back, and you say right hand holding the right hand. Then uh, you say left leg move. That means you lift, you lift your heel up, and moving forward, You got to move in front and put, put it down and the heel down. And the right leg move. You can just make an order, that's very important to make order. Then you move your right feet forward, put it down, and the heels down, and so on and so on for 20 steps. 20 steps. Then if you do it wrong, and it's not gonna gather together, it's gonna go wrong. So you're gonna release your right hand, right hand, you say release your left hand. Okay? Then you say both hands go forward and you start sitting down. You make an order. Sit down, both hands in the back in order for you to move your feet forward and put your feet in the position. And as long as you sit in the right position, then you start to comfortably inhale and exhale. Now go two, no, you go steady, one, in and out, five times, and you start to make an order, okay, relax, both hands in the back, and you start stand up, and you will stand up, and your hand will be different while you're standing up, and you go back to normal position, and then again, left, right. You do it steady, with your mind, know what you're doing. Not doing and you think about, you know, well, my family, you know, you're doing because you, you're doing the movement. So later on, when you get into the higher level, and this technique will help you to have inner force and inner mind power, and you can do, you can enter into the different level of the meditation. That's exactly one. The Grandmaster just like. Cái và nó sẽ khóa luôn cả cái cái đoạn 96 tháng thì khi ngồi lại chỉ cần các ý tâm bất động thanh khả an lạc vô sự ngồi xuống ví dụ ngồi một giờ hoặc hai giờ thì nó không một niệm nào hết mà cái thân nó không đau mà không buồn ngủ không buồn cái công năng của cái pháp đó nó sẽ phá sạch không còn vọng tưởng ngồi tâm bất động và cảm thọ trong thân như mỏi mà tê nhất cũng không có và hôn trần thì nhiên buồn ngủ cũng không có cái pháp đó như vậy cho nên vì vậy mà khi một người mà, mà tập cho thuần thục nó nó nó chạy như là cái cổ xe kiên cố nó chạy nó chạy mà khi tập mình được được nó chạy từ hành động này liên tục tới hành động khác nó liên tục nó không phải như người mới tập còn còn bỡ ngỡ còn bỡ ngỡ còn khi nó đã quen rồi thì cứ ở trong đầu nó cứ nó tác ý từ cái hành động của nó thì lo do nó cái hành động đó nó sẽ chạy nó có cái vọng tưởng cũng không nó sẽ cán nát nó có một cái cảm thọ gì trên thân như thân đang bị đau thì mỏi tay mỏi chân hoặc là bệnh gì nó cũng sẽ kháng nát qua tất cả những cái bệnh nó cứ ôm chặt thoát và chạy cho nên đến khi mà chạy như vậy nó trở thành một căn cứ địa căn cứ địa là cái nơi mà không có giặc xâm chiếm vô được cho nên lúc bây giờ nó trở thành căn cứ địa rồi đó thì lúc bây giờ chúng ta chỉ ngồi yên lại như thế này ngồi tiếp bàn phán già hoặc tiết già chúng ta chỉ cần ra lệnh ra lệnh mà thôi tâm bất động thanh thản an lạc vô sự thân không đau nhức chỗ nào cả ngồi một giờ đồng hồ mình chỉ ra lệnh như vậy là ngồi bất động tiếng hồn không dậu không hôn trầm không thủy miên không cao nhất gì cả đó là cái pháp căn hành thiện trở thành căn cứ địa còn chúng ta tu mà chưa đạt được thì khi ngồi nó bị đau tê nó mỏi mệt khi ngồi nó bị hôn trầm thì biên khi ngồi lại thì vọng tưởng khởi niệm này niệm kia lăn xăng đó là nó chưa căn cứ địa còn khi tu cập tập cái pháp đó rồi á mà ngồi lại bất động thì nó hoàn toàn yên phong pháp đó là đó là trở thành căn cứ địa còn khi mà bánh xe mà chạy bánh xe căn hành niệm đó mà nó chạy từ hành động này liên tục tới hành động khác đó, thì nó là cổ xe phiên cố cái cổ xe phiên cố nhưng khi chúng ta ngồi lại mà tâm chúng ta bất động không nó, nó, nó làm cho tâm chúng ta rất là an lạc thanh tịnh thân chúng ta không đau nhức không hôn trầm thì viên thì đó là căn cứ địa của các phương pháp đó là phương pháp cho nên hãy cố gắng tập pháp môn này thì chúng ta sẽ đạt được tâm vô lậu cái tâm vô lậu là cái chân lý của đạo phật để giúp chúng ta giải thoát hoàn toàn không còn lậu hoặc không còn đau khổ không còn nghĩ ngợi suy tư nhưng chúng ta có quyền suy tư nghĩ ngợi chứ không phải giữ ý thức lúc bây giờ mà nếu mà cho cái xe tăng mình chạy suốt 12 giờ ngày đêm rồi thì cho nó chạy luôn 7 ngày đêm vẫn suốt đêm chúng ta vẫn tu tập ngày đêm vẫn tu tập mãi ngày đêm khi mà tu tập mãi ngày đêm thì ngồi lại tâm sẽ hoàn toàn vô động hãy cố gắng tập pháp môn của Phật pháp môn thân hành niệm rất là tuyệt vời nhưng chúng ta cũng cố gắng cố gắng nghe có cái lực mà nó đẩy cái chân lên thì mình đừng có nghĩ sau này lại có cái cái cái, cái sức đẩy kỳ lạ nó nhẹ nhàng hoặc là mình bước đi sau nó khơi khơi, nó mình dở chân lên mình đi nghe coi nếu như nó hỏng ở trên mặt đất đừng có nghĩ đừng có đừng có nghĩ mà ngay đó tác ý phải đi bước đi phải theo lệnh của ý thức chứ không được nghĩ có cái lực nào đẩy hết thì mới được còn nếu nghĩ có lực đẩy thì nó càng lúc cái lực nó càng đẩy nhiều hơn càng mạnh hơn thì đó là chúng ta đã sai thoát bị lọt vào trong tưởng tưởng lực nên nhớ cái điều này cần tránh nghĩa là khi đang đi như vậy mà thấy ánh sáng bực sáng ra thì đó là sắc tượng bảo tác ý dừng lại ở chỗ này hoàn toàn là không có một cái hiện tượng nào kỳ lạ hết thì lúc bây giờ chúng ta tác ý mà nó không hết thì chúng ta dừng lại không tu tập nữa chúng ta xả đi ra ngoài một vòng chừng nào hoàn toàn không có ánh sáng thì chúng ta trở lại tu tập còn có ánh sáng thì không trở lại tu tập còn có một cái lực đẩy thì chúng ta không tu tập xả ra đi một vị học chừng nào mà chúng ta tu tập không có cái gì cả hết bình thường lĩnh đâu hành động đó và luôn luôn bánh xe thanh hành liệt chạy kiên cố thì như vậy là chúng ta chấp nhận còn có hiện tượng gì khác lạ là không chấp nhận xả cái pháp ngay liền đi kinh hành năm mười giờ rồi mới trở dẫn tập trở lại pháp thanh hành liệt à, nhớ những cái điều mà thầy dạy nó bị những cái trạng thái tưởng là khi nó chưa cán nát hết tâm tham sân si thì những cái dục ở trong tâm của chúng ta cái lòng ham muốn của chúng ta nó sẽ thể hiện ra những cái tướng của nó như vậy cho nên khi mà nó xả hết tham sân si thì hoàn toàn nó không có cho nên lúc bây giờ chúng ta dùng cái phương pháp đó để cán sạch tham sân si mạng nghi tức là ngũ truyền cái mà trong ngũ truyền cái thì nó hiện ra cái tướng như si là cái tướng lười biếng cái tướng ham ngủ cái tướng thiền biên cái tướng vọng tưởng là cái tướng tham nó khởi niệm này niệm kia nó lăng xăng còn cái tướng sân thì nó làm cho chúng ta um, coi như bực tức khao quật thế này thế khác đó là chúng sân tất cả những cái này chúng ta chỉ ôn phát trong hành niệm tập luyện thì nó sẽ phá sạch nhưng có hiện tượng của tham sân si hiện ra là chúng ta xả ngay cái pháp trong hành niệm đi kinh hành một dần rồi trở lại tập nữa và cứ như vậy lần lượt từ 30 phút chúng ta tập tăng dần đến 1 giờ 2 giờ cho đến 12 giờ và 24 tiếng đồng hồ 24 tiếng đồng hồ là chúng ta đã có kết quả rất lớn do đó chúng ta thấy cái cơ thể cái khả năng của chúng ta có thể đi hai ngày đêm là chúng ta tập luôn hai ngày đêm bảy ngày đêm là chúng ta tập luôn bảy ngày đêm là chúng ta tiến đạo đó là cái pháp thân tập chứ không phải tập trong một ngày hai ngày hay một giờ hai giờ là đủ mà phải siêng năng nhưng tập trong một thời gian ngắn là chúng ta đã đạt được nghĩa là khi nó đã quen đi dưới tâm hành của chúng ta rồi cái ý chúng ta tác ý nó không sai à, sau này có dịp quý phật tử ừ, mà về đây tu tập hành động đi và theo dõi từng cái ý tác ý ở trong đó có đúng hay sai cái thân hành của chúng ta mất thì nó không có hiệu quả còn cái ý chúng ta tác ý ra sau này chúng ta có bốn cái lực như thật đó là cách thức của pháp môn thân hành thiện à, con sẽ dịch lại also added to the method of when you practice practice this this uh, giving order, thân hành niệm, and the benefit of uh, practicing this uh, exercise thân hành niệm, it will uh, delete out of all the pain in your body when you're moving. When you're moving steady, it will the pain in your body or all the the disorder, you know the, the feeling that uh, uneasy in your body it will go out, it will go away when you do it right, when you practice right. And um, the more you practice day by day, the first maybe 20 minutes, 30 minutes, then after you get 20, 30 minutes, then you can increasing. The more you practice your system, your body gonna get better. And the more you practice in the right, the right method, and you will get um, uh, when you reach to five day, seven day practice like this, then you will reach to the enter the first, second, third, fourth level of meditation. And by the reaction, when when you're moving, by something that moving your feet, you just say that I don't want that. I want the exercise normal, not by pushing it. Anything occur, you have to be aware. Keep your mindset. You say that I don't want that if that still happens, you know, the more you practice, the more perfect you're going to get power. But you don't want to use that power yet. You say that, no, I don't want no power, nobody's pushing my leg. I want this normal movement exercise. You mentioned that. Or while you practice, the more power you're going to get, the more energy, in the force you're going to get. Some beautiful, something like that. You say, well, no, I don't want that. I want to practice, to exercise, to get used to it, to get better to be good at it. I don't want any, you know, you distractions. know, distraction or anything occurring when I'm practice. Uh, if you have nothing coming while you practice, you have to stop, relax, you know, walk around until your mind is set, relaxed. Then can go back and to practice again. And um, coming up in your mind that you're not comfortable or you're not really aware of or something occur while you practice. You can even email to him and ask him question and he will give you an answer. Or if you have a chance to go back and demonstrate the movement as far as uh, the essence side of Thân Hàng then he will see and he will know that what level you get to and he will teach you further, deeper. When you come back some other time, you practice day by day, you get better, better, better. And you come back some other time, he will see, he will know that what level are you reaching. Is your mind going to disturb you when you're walking? Or your mind is set, clear, and focused on your step? Focus is not you put, you put, you, you, you make an order for your feet to moving only. I say, lifting up, the toe, your heel, moving up, set it down. That's all you, you know in your mind. You're not going to think something else besides you doing it at the same time. He will value your practice time, day by day, time by time. When you come back next time, or you know, oh, this guy practice good. He's ready for the next level. Then by that time he will. And uh, when you practice good, then if you become like any any sickness like allergy or headache, cold or fever or any internal pain, external pain, if you question me life, it's like if you question your life, never get into this If you come to the, you know, more day and day, you practice, you get better one, two hour in, in the night time, in the evening or in the early in the morning, or when you have time, you get a break time, you know practice the Sankirtana, the more you, you focus into what you need and very approaching, you know, in sequence, in, procedure, in procedure that you make, and you will more successful, you know. But most of the time, keep your mind clear. Until you want to do something, and you tell the mind, hey, I want to do this. And if you guide you, because you practice already, step by step, they will come now coming up in your mind you will do this first, this how you do, this is the best way you're gonna do, this is how you're gonna get success, this is how the right way you're gonna do. After you practicing this, you do, you know, whatever you want to do. Then that at that time you use your mind. But when you practice, you don't use thinking, imagination, whatever. Keep it clear. Focus on what you're doing. proper You do not have the physical ability for people, say, if I'm working with war veterans who are in wheelchairs, who are physically disabled, how do we do this practice? Với lại những cái người mà handicap, những cái người mà khuyết tật thế này, thì những cái người đó họ muốn tập thì chẳng hạn như họ mất một chân hoặc là họ cụt tay, họ ngồi trên cái xe lăn thì bây giờ không biết họ tập như thế nào. Có à, cách nào thì thầy có thể có, có cách cũng ờ, tu tập được cái pháp này họ bây giờ họ đã bị à, hai chân họ chỉ ngồi trên xe lăn họ chỉ dùng hai tay họ tập còn họ cục hai cái tay mà họ chỉ còn một chân cũng tập được chỉ một chân co ra co vô được à. dùng cái một chân mà co ra co vô à, vẫn được chỉ một tay một chân còn được một cái phần cơ thể hoặc là hai chân mà hai tay không còn thì tập cũng được mà hai chân cục hết thì họ ngồi trên xe lăn họ cũng vẫn đưa tay đưa tay ra vô họ tập được hết bởi vì đó là cái thân hành hoại của cái thân của chúng ta đi hoặc tay co ra co vô đều là thân hành hoại còn cái hơi thở là thân hành nội chắc chắn là người khuyết tật nào cũng có thở hết không thở là phải chết dạ, dạ, dạ. do đó thì cứ tập đưa tay ra đưa tay vô thế này bây giờ hai chân cục rồi thì đưa tay ra đưa tay vô thế này đưa nó ra vô vậy thì mình chú ý trên cái thập phần ở trong ý tác ý đưa ra đưa tay ra đưa tay vô rồi đưa ra đưa vô năm lần như vậy bên đây đưa ra đưa vô năm lần rồi ngồi im lại bắt đầu hít thở năm hít thở rồi cũng đưa tay ra vô như vậy đưa ra đưa vô như vậy thì tập về cái phần tay và cái phần hơi thở kết hợp nó lại cũng là phát tâm hành niệm là tại vì hai cái chân nó bị khuyết tật bây giờ hai cái tay khuyết tật thì dùng cái chân co ra co vô được thì tất cả những cái hành động của cái chân vẫn hành lại ngồi im lặng thì chúng ta là hít lại vẫn được người khuyết tật vẫn tu tập được và vẫn đạt được cái cái, cái kết quả của cái tâm bất động vô lậu hoàn toàn cũng chứng đạt được cái cái sự giải thoát của đạo Phật không có khó Even the one who lost one leg, one leg, or both leg, or both arm or one arm, because this method is try to let your mind making an order for the inner inner of your mind and the outer of your mind. you give giving order through your physical. If you look both legs, you can make an order. Just pretend that okay, I'm I'm lifting my left leg up, and you're gonna order your mind say moving forward even you sit on a wheelchair, but you can do it. This technique is an order of your mind to tell your body, practice to become uh, inner force through the breathing, when you're breathing, that your spirit coming in and out. And at that time, you're making an order, like when you're breathing in and breathing out, you practice that inner, inner, inner force, inner energy for your mind is more important than your body. They lost both arms and both legs but you can give an order okay this is what you do to bring your left hand back your right hand holding but in your mind controlling it mm -hmm. even the, the, physical is not there right. but your mind controlling to keep you focused that's more important than your mind keeping the image of, yes. of what your the conscious mind They can't move at all exactly to imagine them doing it okay. mm -hmm. you, I mean that means you, you, you building your mm -hmm. your order in to your system that understanding what you, you want them to do. You know, you say you sit there and say like your leg moving forward, left leg lifting up, and you automatically you feel that forward, and you feeling that your feet gonna go forward. That's just a, a, a method in sequence, in order that you want them to do when you're building time and time by practicing, when you become the power in the mind and they forcing the mind to tell you what you want to do. I mean your body, what you want to do. That can the you know the bad thought from arising when you thinking about imagination about something. You can control all that. The purpose, it, you know, and here. So, the Furthermore, uh, yeah, as I see that the uh, this master's uh, mentioned that when when someone lost the, the leg, uh, he can practice with uh, his arm, something like that. Uh, yeah, and furthermore, yeah, and even yeah, another whatever you have, you can to practice with the arm or leg, even you lost it. So I guess it's just the conscious mind giving direction. Mm -hmm and to imagine or to move whatever is possible, just the continuing, yeah. the continuing controlling of conscious mind over body. Mm -hmm. The body movements wherever, whatever possible. Whatever, you you whatever is possible. Mm -hmm. In the ritual. Yeah. Maybe you don't have no arm and leg, you can use your mind control yeah. it. That's what we like to say. You can one arm, you still can practice this, this, going back sit down and you put one hand over here. Just follow the method, you know, one, two, three, four. First step, second step. you have this arm that you can keep do one arm. That's what he's trying to say. Thank you. Thank Minh Thiện không thầy? Minh Thiện con. Vâng, vâng, vâng, vâng, Minh Thiện. Ừ. Còn chim đó thì đặt cho nó thích Minh Đức. do nên write down. Thích Minh Đức. You write down. Còn à, Kim Ngọc Minh đó, yeah. Dạ. thì thích Minh Nhẫn. Thích Minh Nhẫn. Thích Minh, Minh Nhẫn không? Dạ. Ờ, Minh Nhẫn còn vô ly thì kích à, nữ liên liên hạnh liên hạnh kích à, nữ liên liên hạnh kích à, nữ liên hạnh kích nữ liên châu liên châu là du du liên liên châu l i e l i e n kích nữ kích nữ nữ nữ liên nữ nữ lady lady như liên châu So what are you? here in Minh Đức. Thích Minh nhá. Minh Đức mình M I N H Minh Đức mình Đức D U C D Minh Đức mình Minh Đức D U C Đức Đức Đức mình Đức mình Đức mình Đức Minh Đức đúng rồi Dạ thưa thầy con Thiện là sáng suốt nhận ra được tất cả mọi điều thiện mà ngăn và diệt tất cả mọi điều ấy đó là gọi là minh thiện và cái tên đó, luôn lúc nào cũng thấy điều thiện không có Ờ, không có chấp nhận cái điều ác không có chấp nhận cho nên thích minh thiện còn thích minh đức minh đức có nghĩa là đức hạnh lúc nào cũng sống trong những sáng suốt trong những cái đức hạnh không có sống không làm của mình của người đó là đức hạnh nghĩa là nói ra lời nói mà người ta buồn nhất định là không nói tức là cái đức cái đức hạnh à, thì do đó cái pháp danh tên là minh đức minh có nghĩa là sáng suốt đức là sống trong đức hạnh không có làm cho người khác khổ không có làm cho mình khổ người khác nói gì mà buồn phiền thì nhất định là không buồn phiền thì không làm cho mình khổ đó là minh đức là right like your mind enlightenment right this that mean uh, uh, certain uh, rule the method the rule that uh, minh đức that mean that your mind always in conscious that people when uh, they get angry at you angry you always calm and try to love them and try to tell them what's a good thing, not because you, I'm reacting, well, I want to beat you up. Mm -hmm. And uh, that means that uh, when you say something, you know, try to be give them a good comfort word and try to calm down the temper, the sadness, or uh, whatever the problem is. That's the main, I mean, your mind is right, clean, and ờ, this that means acting and behaving and talking to make the benefit for other and also for you that means mean that so ừ. when people ask you what dong mean this mean you would tell them what is my Buddha name nhẫn nhục tùy thuận hết không có lúc nào cũng tâm mình vui vẻ không có thấy mà để cho tâm mình chướng ngại mà là nhẫn nhẫn là nhịn là tùy thuận là bằng lòng trong mọi hoàn cảnh gọi là minh nhẫn đó, mình nhận là cái cơ liên hạnh liên hạnh tức là liên là sen sen hạnh là cái hạnh ở nơi mà bùng lầy hôi thất tâm nhưng mà sen thì không hôi tanh mùi vùng tức là cái hạnh của của bông sen à, còn mang cái tên là liên hạnh tức là dù bất cứ ở bất cứ nơi đâu vẫn tỏ ra cái mùi thơm của hoa sen chứ không có để ô nhiễm những cái cái xấu ở đó ở đó đó là liên hạnh cái hạnh của hoa sen liên hạnh liên that mean the the the, the lotus you know the lotus flowers the lotus is stand for purity and the scent is very very comfortable and very fresh you know hạnh that mean when the lotus growing now from the the mud the stigma when growing up. But uh, but it's not because we coming up from the mud it's going to be sting, but it's coming up from the all the you know filthy thing. But it gives people, it gives to everyone, and it bring the happy, and it bring the you know the, the good perfume for life, for happy thing, all the good things. That's what means liễu hạnh. liên hạnh liên liên liên làm sao liên liên nó say liên là sen liên mình lột rồi liên hạnh đã sinh mình tâm niệm say hạnh hạnh nói nhiều hạnh that mean that mean là cái cái that mean this is that you you the, the lotus born from wrong up from the the mud it's not because the mud that gonna do you harm or you smell but you're coming out from you know from the mud, but you bring the perfume for life and purity and blooming, you know, the lotus is a beautiful thing to life, you know. À, riêng châu châu là cái ngọt châu báo à, dừa là nó giữ mình nó không bị ô nhiễm cái hạt châu nó không bị ô nhiễm mà nó có tỏa cái ánh sáng cho nên nó là hạt châu cho nên gọi là liên châu như nhau đó là cái tên của của của, của con cái tên của con là liên châu ừ. thì do đó mà chuyện chữ cái pháp danh nó là cái hạt châu luôn luôn lúc nào nó cũng chiếu sáng nó không bao giờ mờ không bao giờ nó bị ô nhiễm nó không bao giờ bị lem luốc ừ, không có diệt cái pháp danh liên châu You didn't, you, you know, you, or you mean like contaminated or, you know, contagious um, you know. that mean lean, that mean also mean the lotus, you know. that mean lotus also have meaning that. I mean, that mean lean, that mean lotus, That mean the purity and the beauty of the lotus and uh, the fragrance of the lotus and it blooming the beauty. That mean chow, that mean the gem, gemstone, gem like diamond, ruby, like uh, sapphire and all of things. That mean you always shining, shining the sparkling you know, yeah. and nothing can contaminate him. Mm. That gemstone, yeah. like lotus, and it's always shining with light, you know. This light is meaning bring gift to life to people, uh, being happy and beautiful thing in life. You don't contaminate life. You don't bring the people miser mm-hmm. misery. You don't make people angry. You don't make people sad or destroy them. Mm. Or say things that people uh, mislike, uh, you make people that suffer from mm. what you say, what you do. That means Liang Châu, you know, ừ. shining, shine on. So you Liang Châu, say it. Ừ, Liang Châu. Okay. Là nói vậy đúng rồi. Dạ, thông nghĩa, con pháp danh là thông nghĩa. Thông nghĩa là thông suốt, nghĩa là nghĩa lý của đạo Phật, nghĩa là thông suốt nghĩa lý, cái pháp chân lý của đạo. Con thông suốt cái nghĩa đó cho nên con tu tập con bảo gì gì giữ gìn được cái niệm cho nên cái pháp danh của con tượng trưng cho cái sự tu tập của con để đến chỗ giải thoát hoàn con hiểu chưa không bây giờ thầy nói tiếp để cho thấy được cái cái về cái pháp danh khi mấy con có cái tên cái tên của mấy con hàng ngày được nhắc nhở qua mọi người người ta gọi mấy con ví dụ như liên đức à, hoặc là duyên hạnh hoặc là minh đức hoặc minh nhẫn hoặc là minh thiện mình nghe cái tên của mình là mình phải giữ gìn mình cho đúng với cái tên của mình thì nó mới có đầy đủ ý nghĩa của cái tên bởi vì cái tên nhắc cái tên người đó nó vừa phân biệt người đó với người khác người ta không làm và vừa phân biệt được cái đức hạnh của cái người đó cái người đó nghe cái tên của mình thì cố gắng giữ gìn cái đức hạnh của con người của mình để xứng đáng mình mang cái tên đó mang cái pháp danh đó làm vậy thì mấy con nhớ kỹ những cái tên của mấy con là mấy con phải sống cho đúng như cái tên của mấy con thì mấy con sẽ đem lại hạnh phúc cho mình cho mình đem lại sự bình an cho mình tin đạt và you know all the meaning of the name you know I could explain earlier so you have to keep doing it that means that when people ask you what's your name and then mean this so he know that you are the one who, are, who have a bright mind and you you have uh, uh, good behavior to good people happy and uh, you not react from all the feedback from bad things. So they know that you are very calm people and intelligent people, not the regular people. So you, if you say your name to people, they will know that who you are. You have to practice, you have to be what you are, what your name is. So you say your name, my name means this, right? and somebody say something and say, well, go away, I don't want that. That's not naming the, that, that's not you. That it means you have to be what your name is. That means you make it better, because this is good thing, you make it better. So it will show out in your appearance. When I say, what's your name, uh, Jimmy? Say, my name Ming Đức. So they will know that Ming that means you have a bright mind, to distinguish, you can tell the bad thing and the good thing. you stay out of bad thing and you do the good thing. That means all the the the, you know electromagnetic field mm -hmm. from you will surround the people. They will feeling around you need like mean that you show that the name the people can feel it. It's like a Lin Châu and uh, Lin Quát, Lin, Lin Hạnh. They know that you uh, bring the perfume to life when they around you. It's like me when I meet you, okay, we talk about this and we talk. about mean, when I meet you and I know your name, and I know I, I can the comfortable. You show me that your name Liên Hạnh. My name Liên Hạnh, so they know that we have a, uh, the lotus come out of the the mud, but you always bring the good thing to life, the pure the beautiful, the cleanest. Uh... trái, bước, dỡ gót lên. Chừng này con bên cái cái cái bài. Dạ. Tay trái, để sau lưng. Tay phải, để sau lưng. Chân trái, bước, nó gót lên. Để chân lên, đưa chân tới hạ chân xuống đẩy gót xuống chân phải bước đưa chân lên đưa dở gót lên đưa chân lên đưa chân tới hạ chân xuống bước mỗi tay một bước hai bước toàn con hai một bước con đứng lại đưa trước mặt đẩy lòng, tay trái đưa trước mặt tay phải đưa trước mặt hai chân co lại ngồi xuống tay trái để sau lưng tay phải để sau lưng ngồi xuống chân phải giữ ra chân trái giữ ra chân trái co lại tay phải bắt chân trái để lên chân phải co lại tay trái sẽ rồi tay trái để gối trái tay phải để gối phải hít thở tay trái để sau lưng tay phải để sau lưng chân phải duỗi ra chân trái duỗi ra chân trái co lại chân phải co lại đầu lên tay trái để chân để gối trái tay phải để gối phải đứng lên là con con quạt theo cái lại cái chân đây để con lấy cái chỗ này nó đưa ra trước đưa ra trước thấy không dạ. cái thằng đứng lên đó thì cái tay nó không có xuôi chiều này sách ra ờ đúng vậy đó đừng cái bắt đầu hạ tay dạ. cái trở lại cái chu kỳ thứ nhất dạ. đó làm để là sao vấn đề con để con sửa lại cái sổ hành động nó thôi dạ. cái cổ xe cũng như cái bánh xe nó nó quay thôi bị cái tâm mình nó trở thành cái căn cứ địa cho nên mình ngồi lại thì không bao giờ có một cái vọng tưởng nào nữa mình ngồi lại nó gục tới gục luôn à, hoặc là mình ngồi hơi thì nó tê nó đau cái thân của mình trái lại nó trở thành thân tâm của mình nó trở thành căn cứ địa rồi thì tất cả những ác pháp nó tác động vô cũng được nó đi ra cho nên cái pháp tinh hành niệm là cái pháp rất hay nhưng nó cũng khó tập chứ không phải dễ tập nhưng tập bắt đầu mình tập cho nó trở thành cái cổ xe cái cổ xe kiên cố của cổ xe cho nên khi mà thành cổ xe rồi đó cho nó chạy nó chạy cái thời gian nó chạy năm sáu bảy ngày liên tục như vậy thì nó tạo thành một cái căn cứ tức là thân tâm chúng ta nó trở thành một cái căn cứ ác pháp không có tác động được vào nó cảm thọ đánh cũng không được vô mà vọng tưởng đánh cũng không được mà hôn trầm thì miên đánh không được mà khi mà không vô được ở trong cái tâm cứ địa đó rồi thì chúng ta đã chứng đạt được tâm vô lậu chứng đạt được tâm vô lậu cái mục đích của đạo Phật là chứng cái tâm vô lậu chứ không có gì mà cái pháp đó nó giúp chúng ta chứng đạt được cái tâm vô lậu à, nó không có trực tiếp ngay đó tại sao mà thầy không dạy cho quý Phật tử ngồi thiền à, ngồi xếp bằng tiết già ngồi thiền khí định tại sao phải già ngồi thiền thì cái thức tại sao mà thầy không dạng ngồi thiền tại vì thầy biết rằng thời gian ngồi đó thì mấy con sẽ bị thuận của không làm sao mà thẳng lên được sẽ thầy và nếu mà cứ tập trung ở trong hơi thở mà ôm cái tâm của mình thì nó bắt đầu cúi đầu nó gom tức là cái cổ nó phải cúi xuống chứ không thế nào mà nhức lên vậy mà nó gom được mẹ nó cúi nó an thì là cúi rồi có nhiều người nó lại rơi vào trong một cái trạng thái không họ không còn biết cho nên họ ngồi như thế này mà họ gục sai rồi sai rồi khi họ ngồi họ lọt trong tâm tưởng rồi họ sẽ gục họ không còn biết họ gục như thầy gục này mà suốt một cái thời gian 30 phút hay một giờ họ cứ gục lên một chút hoàn toàn rất là đau khổ hầu hết là một số tu sĩ được hướng dẫn tập họ thích ngồi lắm họ không đi kia họ không chịu đi pháp thân đại niệm cho nên họ tập ngồi họ điều tu sai rất là tội ngồi thiền là sẽ bị lợi tương tự nếu mà chúng ta cố gắng tu tập ức chế ý thức của chúng ta là chúng ta lọt xuống trong không tưởng và lọt không tưởng thì cái thân nó cứ nó cúi lên cúi xuống như vậy hoài hoặc nó ngồi nó nghiêng qua vậy nó nó lặng trong cái sự nghiêng nó hoặc nó cúi phù xuống vậy tức là nó vô tâm nó nó không có vọng tưởng là nó sẽ có sự vĩ đạo an lạc của nó thì nó sai cho nên phải cố gắng mà tạo pháp thân này đừng có tập ngồi chừng mà khi mà phát sinh là niệm nó tu nó đạt được kết quả trở thành căn cứ địa rồi bây giờ ngồi chúng ta chưa từng tập ngồi ngồi kéo chân đàng hoàng bảo phải ngồi một giờ các ý bảo cái thân không ngồi một giờ không đau không nhức không tê là nó một giờ không đau chứ không phải chúng ta tập mà tới vọng tưởng mà nếu tập mà cho tới vọng tưởng là bị tiết chế tập sai sao cho nên cái pháp môn ví dụ như cái pháp môn ừ, thiền tâm rơi vào không tưởng ý thức chúng ta dừng còn ở đây chúng ta không có dừng ý thức mà sử dụng ý thức để tu tập để trở thành ý thức lực ý thức lực cho nên dùng như ý túc dùng như ý mình muốn định như ý túc là định như ý mình muốn tuệ như ý túc muốn biết như ý mình muốn chứ không phải là giết diệt ý thức cho nên những cái này là cái sai mà từ xưa đến giờ người ta tu gọi là tu theo Phật giáo tu thiền tông mà tu sai Phật giáo Phật nói ý lập chủ ý tạo pháp ý dẫn đầu các pháp thế mà chúng ta cứ diệt ý thức chúng ta ý thức chúng ta cho nên mọi hành động chúng ta đều các ý đó ý thức chúng ta nuôi nó để cho cái ý thức của chúng ta nó càng trở thành cái lực của nó cho nên khi mà chúng ta tu cái pháp thân hành niệm mà nó hoàn chỉnh nó hoàn ừ, viên mãn được cái pháp thân hành niệm thì nó trở thành căn cứ địa thì cái ý thức của chúng ta muốn cái gì thông tâm chúng ta làm theo cái đó cho nên vì vậy mình muốn chết hồi nào chết muốn sống hồi nào sống thân này có đau nhất chỗ nào mà lui thì nó sẽ lui nó không có đau nhất nó là làm chủ sanh già bị chết bằng ý thức chứ không phải bằng nhưng bây giờ ý thức chúng ta có đây nhưng mà nó chưa có đủ cái lực cho nên chúng ta khi đau chúng ta bảo đi nó không có đi mà bảo hơi thở tịnh chỉ ngưng nó không ngưng còn khi chúng ta có đủ cái lực của nó là tứ thành tốt rồi thì chúng ta bảo ngưng hơi thở là nó ngưng bảo nó ngồi một ngày là nó ngồi một ngày nó không đau nhất còn bây giờ mà tập ngồi cái chừng đó nó còn ngồi cũng cao lắm một hai tiếng đồng hồ thôi chứ không ngồi thầy nói ai vậy thì ngồi đừng có ngồi ngồi thì làm con cốc chứ không có làm gì nhưng mà khi muốn ngồi nó còn bảo nó ngồi một ngày hai ngày nó vẫn ngồi được đó là cái lệnh của chúng ta truyền nó mà thành ra cái thân của chúng ta chúng ta điều khiển bằng cái ý thức bằng cái lệnh truyền thì nó sẽ làm theo cái lệnh chứ không phải chúng ta tập ngồi mà nó ngồi nhớ kỹ như vậy vâng. yeah dạ. okay and he also say that uh, the meditation for sleep and they mind think that okay this is very relaxed I like it so they sit there for one hour two hour you know and they just keep on falling asleep or uh, they lean on one side the other one they follow the pleasure like when we were receiving but anything thing that not the method that uh, we are doing here. first, we have to practice thân and niệm. That is meditation. When the, you practice the thân and niệm, it's just like a car. A car, you know, a car driving, all the tire and all everything go together, and you're driving, nowhere you go home, but no, you practice fluently when you practice to the point, like one hour, two hours gradually, and you gain the hour by practicing day by day or certain time. And when you get really firm up like a car, very tight up, you know, and you would tell your body to sit down and meditate, then that time you sit down. It's not going to fall asleep. It's not going to uh, think about anything else. Because when you get used to, when you practice, when you movement, you try to get your, your mind not by disturbed by all the arising in your, your thought, your mind. Then you sit down, you tell your body sit here, meditate for five hours before. So you sit there for five hours. If there is pain coming, you say the pain go out. We don't need that. Your body will do it. You will not receive the pain. They will neutralize somehow by internal, internal energy, internal force, you know, the power that you can sit there and you can control your breathing. If you don't want the breathing, I say, okay, five days. And when you come back, your body, you tell your body, okay, breathing, back to normal. And your body will start to inhale and exhale out and try to be normalized, as a normal human. After five day or 10 day or a month, and your body will preserve by your practice it will not destroy your physical, you know, uh, your organ, internal organ. Everything you already practice, you tell them when everything, your physical and your mind is setting. Now is the bell, the bell. What happening around you know, but you're not using any energy, any power of your physical. That means you already practice to be where you are and what you want the body to do and see if it's black or not.